tiếp theo thì tôi cũng sẽ đóng nắp lại và test một số những cái tính năng của bếp để các bạn xem rằng là đằng sau tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cánh phá dây điện của chúng ta đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng an toàn của bếp là chức năng khóa ga khi gió thổi ra tắt lửa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 từ 5 cho đến 7 giây khi bếp có nhận được tín hiệu tắt lửa thì nó sẽ khóa ga ở một số nơi bán khác á, thì họ sẽ quảng cáo đây là chức năng chống trào hàm ý khi mà nấu nướng nước trào ra làm tắt lửa bếp sẽ tự động khóa ga nhưng mà bếp có cái đầu chia lửa này lúc nào nó cũng nằm cao hơn mặt bếp này là 3 cm nên nếu nước trào ra thì nước chỉ có thể nằm ở trên mặt bếp thôi khả năng ướt nước làm ướt hai cái đầu chia lửa này tắt lửa rất là khó khả năng chính nó làm tắt lửa chỉ có thể là gió thổi thôi nên nơi nào quảng cáo chống trào là quảng cáo không đúng với chức năng thật sự của bếp ở đây thì sau 5 giây bếp của tôi đã khóa ra và kèm theo một tiếng bếp vì công tắc có năng mở thực hiện chức năng khóa ra khi nước cạn nồi thành công chức năng thứ hai là chức năng ờ, khóa ra khi nước cạn nồi đối chức năng này chúng ta dùng miếng sắt này để thay thế mô phỏng cho hai miếng đáy nồi bếp có quay cảm biến thông minh đáy nồi này nó cũng là cái đặc điểm nhận dạng của các dòng bếp ga nội địa nhật luôn chỉ có các dòng bếp ga nội địa nhật nó mới có quay cảm biến thông minh đáy nồi này thôi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 nhưng mà miếng loại bên này có giá khoảng 40 ngàn một cặp là rất là tinh kẹo tốn kém để tiết kiệm thì chúng ta cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại bên này nha các bạn hai bếp của tôi đã khóa ga đây khi qua cảm biến đặt ở đây là 308 độ với bên ờ, phải 250 độ với bên trái thì ở vị trí khác nhau bếp sẽ có nhiệt độ khác nhau ở đây hai bếp của tôi đã khóa ga đây dù công tắc vẫn đang mở này. thực hiện chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi cũng như cách nướng người tôi vừa mới phát ra thực hiện chức năng phát ra của bếp nướng luôn sau khi đồng hồ chạy về không đó đề về pin cho các bạn để cho các bạn sử dụng bên bếp ga nồi điện nhật một cách nó tiết kiệm hơn á để lại hơn khuyến mãi có bán hoặc là tặng kèm một viên pin sạc như thế này đây viên pin sạc này có tuổi thọ là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc á, là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà sạc đầy thì các bạn sẽ sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng để sử dụng viên pin sạc này á, thì các bạn kéo hộp pin ở đây ra rất sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc của tôi sẽ không có lắp vừa vào được vì thế tôi có kèm một cái thanh lò xo cho các bạn đây các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên sau đó cực dương của nó có những cái lỗ nhỏ nè các bạn chú ý là bên khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là dương là dấu trừ là âm đây chúng ta móc vào cực dương này để tăng cái chiều dài bên pin lên sau đó chúng ta lắp vào hộp pin để sử dụng thôi các bạn chú ờ, ý là trong hộp pin là nhà sản xuất hoặc là sản xuất chúng ta một cái ký tự hình cục pin và hai cái dấu dấu trừ và dấu cộng rồi chúng ta lắp theo y chang như vậy dấu trừ bên trong và dấu cộng ở bên ngoài luôn luôn là như vậy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 cái ánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh nó như thế này tức là pin của nó còn nhiều cái ánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin của nó sắp hết các bạn nên cắm sạc vào bên phía tay trái tôi, chúng tôi đã có sẵn một cái đầu dây sạc cho các bạn rồi đi kèm với đó là sẽ có một cái đoạn dây sạc dài 3 à, mét để các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà ổ để chúng ta nó ở vị trí xa các bếp chúng ta cắm vào và cắm vào cái ờ, ổ điện để sạc thôi trên đầu sạc nó có một cái cục đèn mà đèn báo đỏ tức là pin chưa có đầy các bạn các bạn nên sạc tiếp nha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 một bộ sạc thì chúng ta có thể sử dụng bếp ga và điện nhật một cách nó tiết kiệm hơn thì trên đây tôi vừa test cho các bạn xem hai cái chức năng của bếp là khóa ga khi nước cạnh nồi cũng như là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa và giới thiệu cho các bạn trên pin ờ, sạc thì bếp này nó còn có những cái chức năng tiện ích khác tôi cũng sẽ test cho các bạn xem thì uh, bếp bên phải của tôi nó có chức năng nấu nước sôi và chức năng nấu cơm nấu cháo đây cái hình ống nước này nè là chức năng nấu nước sôi nè đây nấu nước sôi tôi bấm chọn chức năng này luôn để thử chức năng nấu nước sôi cho các bạn xem còn ở đây là chức năng nấu cơm và nấu cháo ở đây nấu cơm và chức năng đây là nấu cháo các bạn muốn sử dụng cho việc di chuyển cho cái đèn nó sáng chúng ta bấm nhanh lên nếu mà bấm chậm quá thì bếp nó sẽ tự lưu một ở vị trí nhất định ở đây nè bếp ở đây là bếp nấu cơm ở đây là nấu cháo nấu cháo thì các bạn bấm vào sử dụng bình thường thôi còn đối với nấu cơm á, thì do ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành nó dành riêng cho bếp ga có giá bên Nhật là khoảng hơn là 3 triệu để sử dụng nấu cơm với bếp ga này nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành ở nhiều ở Việt Nam nên nếu ở Việt Nam thì chúng ta nên sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất vì nếu ở bên nha các bạn các bạn chú ý cái điều này ở đây tôi chọn chức năng nấu nước sôi để thử, để thử với bên phải cho các bạn xem còn ở bên trái của nó thì nó có hai cái chức năng là chức năng rang và chức năng chiên cái hình có ba cái nhiệt độ này 160, 180 và 200 độ C đây. Đó là chức năng chọn nhiệt độ chiên. Thì khi mà các bạn đang chiên thực phẩm á, các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng lên. Nó sáng ở vị trí nào thì bếp nó sẽ lưu ở nhiệt độ đó, giúp chúng ta chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ nó ổn định, nó ngon, nó giòn hơn mà không có lo bị cháy khét. Các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng lên tới cái vị trí nhiệt độ mà chúng ta cho là hợp lý với cái thực phẩm mà chúng ta đang chiên thôi còn ở đây hình số 3 này đây là chức năng rang thì như tôi đã giới thiệu á bếp có quay cảm biến đáy nồi thông minh khi nó tiếp xúc với đáy nồi là có nhiệt độ khoảng hơn 250 độ C thì nó sẽ khóa ga của bếp để cho an toàn vì thế khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô mà cần nhiệt độ cao á, chúng ta bấm dưới lúc này nè trong vòng 3 ờ, giây để cho đèn nó sáng lên bếp sẽ, sẽ tự động gia hạn cái que cảm biến của nó thành hơn 300 độ C cái mức uh, ờ, khóa ga để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô mà không có sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra nữa mà các bạn có nhu cầu sử dụng bếp nướng thì chúng tôi không có không khuyên các bạn là không có nên để một tảng lớn đồ ăn vào nha chúng ta nên cắt đồ ăn nhỏ ra rồi sắp vào cây nướng nướng cũng như tưới một ít nước vào cây nướng để khi mà hơi nướng á hơi nướng nó bốc lên nó làm mình thức ăn trong của chúng ta nó không có bị khô cứng nha các bạn cũng như nếu mà các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhập mà chúng ta gặp vấn đề về cái lửa chúng ta khi nấu nướng nó bị đỏ cái thó cho có thể là do cái lượng tích lưu ga không có ổn định ở đây chúng tôi bán một cái van ga 50 lớp như thế này cái van ga này chúng tôi bán hỗ trợ cho các bạn giá là 130 000 đó là giá bán hỗ trợ cho các bạn sử dụng với bếp ga nội địa nhật vì nó sử dụng bếp với bếp ga nội địa nhật khá là tốt ở những nơi bán khác họ sẽ quảng cáo là 160 000 và nói là hàng nhập khẩu từ nước ngoài